Tuy nhiên như thường lệ, trước khi bắt đầu bài học, hãy cùng cô điểm qua là trong bài số 6 với tiêu đề là How many lessons do you have today? Các con sẽ được tìm hiểu về những từ vựng và mẫu câu gì nhé. Trong từ vựng của bài số 6, chúng mình sẽ được ôn lại và tìm hiểu thêm về ba chủ điểm sau đây. Chủ điểm đầu tiên là chủ điểm về các môn học trên trường. Chúng ta có những từ vựng sau math, English, science, art, music, history, IT, PE, geography, and Vietnamese. Thế còn trong chủ điểm thứ hai, các con sẽ được ôn lại về một chủ đề rất quen thuộc, đó chính là Days of the Week. Trong chủ đề Days of the Week, các ngày trong tuần, các con sẽ được ôn lại về những từ vựng sau. Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday and Sunday Chủ điểm cuối cùng và ngày hôm nay cô hướng dẫn chúng mình đó là chủ điểm về trạng từ tần suất đấy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn lại về những tạng trạng Ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn lại về những trạng từ tần suất xác định. Đó là những trạng từ tần suất nào các con còn nhớ không nhỉ? Chính xác, đó là every day. One, twice, three times a week. Còn trong phần mẫu câu của bài số 5, các con sẽ được tìm hiểu về hai mẫu câu. Mẫu câu đầu tiên là How many lessons do you have today? I have. Mẫu câu thứ hai. How often do you have? And then I have it. Hãy cùng cô bắt đầu bài học ngày hôm nay các con nhé trong phần từ vựng bởi vì đó là những từ chúng mình đã được học lại rồi. Cho nên hãy cùng cô tham gia những trò chơi để cùng tìm hiểu xem là các con có nhớ được những từ vựng đó hay không nhé.